em đùa chơi với mèo ngày chơi xung quanh tay vòng. meo meo meo giờ mắt như mèo sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu hắn mật đâu mà ngồi liếm mép đau mắt rồi lại khóc meo meo lăng xăng mắt nó lao liêng ngó nghiêng ngó dọc có con chuột nhất nó chạy lăng xăng ăn vụng suốt ngày thật là đang chê lêu lêu chu chuột nhất chít chít lêu lêu chu chuột nhất chít chít có con chuột nhất nó chạy lăng xăng mắt nó lao liêng ngó nghiêng ngó dọc có con chuột nhất nó chạy lăng xăng ăn vụng suốt ngày thật là đáng chê leo leo chu chuột nhát chít chít leo leo chu chuột nhát chít chít chuột nhắt nó chạy lăng xăng ăn vụng suốt ngày thật là đang chê lêu lêu chú chuột nhắt chít chít lêu lêu chú chuột nhắt chít chít các con chuột nhắt nó chạy lăng xăng mắt nó lao liêng ngó nghiêng ngó sọc có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng ăn vụng suốt ngày thật là đang chê Leo leo chu chuột nhát chít chít leo leo chu chuột nhát chít chít